xem bếp xem bếp à? có cái gì mà xem bếp nhóm củi nhóm củi á à? điêu tí nữa vào kiểm tra bà nhỉ ba khỏe không hả khỏe không bà này nhớ rong nhớ rong cái gì à nhớ rong à nhớ rong bà đi cắt cỏ bò sáng nay bà là sáng nay bà đi cắt cỏ xong đi à cắt cỏ à thế giờ có đưa cho bà ít nào đồng nào tiêu chưa có mà lúc đấy mua bộ quần áo cho bà mua đó mua thôi bà Đưa... có đi chợ đâu à, bà không đi chợ à? ừ. hay mua thức ăn về cho bà chưa bà để <laughs> dạ, hôm nay là quyết định là đãi uh, anh em là con gà này đây con này gà trống hay gà mái đây chả trống anh à trống à? à thêm bên này là con con, con nhìn đây à, à thịt treo các bếp nhỉ lợn lợn lợn của người đồng bào hâm mông đúng chất luôn Vừa Sính ờ, đi làm hay ở đâu? Sính? Dạ... Đi làm đi đâu rồi? Đi làm, vừa đi làm rồi. À! Dạ ấy là làm uh, chuồng nuôi thỏ à? Dạ đúng rồi Ô, đan xong rồi đó à? Dạ, còn ờ, 4 tấm Đâu? 2 tấm ở kia nữa Dạ Bên đây, đây. á À, có nghĩa là ý định mình để trồng thỏ ở gốc này Ở chỗ gốc, gốc, gốc, gốc vải nữa dạ, Đúng rồi Xong để đấy chứ ra? trên này chứ đúng không đỡ đỡ mưa và hè này này rồi sau hè này là là là ấy mà để đấy à chấm súp à chấm súp tí nó hầu hầu chớ vì thế là tí nó mời giang hầu chớ là ăn nguyên xoài rồi thôi mọi người ơ chả <laughs> thế này à, con gà trống con con đây này đấy lên ờ, quê bí thư già thì ờ, nhà bí thư già chỉ chỉ đãi thế thôi là quá tuyệt vời rồi thế còn mà bí thư già về nhà giang thì lúc nào cũng có ẩm thực tây bắc nhá <laughs> quanh năm suốt tháng thật sự trên này không có gì ăn luôn đấy thì đây khó khăn ờ, trên này có muối rau à, bí Mặt... già vườn rau của già kia trồng thêm rau đi em ừ. trồng sẽ ké bí ấy rồi ừ. ngô ngô chắc rồi hả? Ừ, làm kiểu gì mới ngon Thế thôi, rửa xong thái chăm sóc ăn thôi <laughs> Thế hả? <laughs> Thế thôi Thế mà làm kiểu nộm nộm như kiểu đồng bào ờ, người Kinh ấy Em không biết làm Thế mà người Kinh người ta hay nộm Kiểu nộm chua, sốt sốt vâng, vâng. ừ, Ngon lắm, cái đấy làm ngon lắm Ớt này vâng. Ừ, cho vào, ừ, đúng không? Với chanh Đấy, với lấy ít đường gì đó Anh Sơn là anh hay ờ, ăn món đấy đấy dạ. Ừ em à, thường thường là làm à, cho vào Âu xong rồi à. đảo đảo với ớt này ừ. đây là chỗ à, thái cỏ của bên Trư Già đây là huyền thoại bà đi cắt cỏ về là nuôi bò là trên ấy đây này cắt bằng cái này này ở bản mình hay là ở đâu đây ờ cái nhà bên kia thịt gà thả đồi thì quá ngon rồi gà bản thả đồi mà thịt chắc đúng không chân đen nhá cái này ăn ngô ấy mà đúng rồi ăn ngô gà gà ăn ngô, ấy. con này lại sóc muối à, hay làm kiểu gì chế biến kiểu gì ra em không biết chế biến chỉ xong muối của <laughs> em hỏi vị trí già món gà để à, chế biến những cái gì cái gì vị trí già chỉ cười sao... trừ sao sao không được mà ừ, gà xong muối truyền thống của vị trí già <laughs> quanh năm suốt tháng chỉ thế thôi thế ở dưới anh ờ, có thấy ờ, gà xong muối bây giờ đâu đúng không gà xuống có tôi là chính không được xuống nhỉ à, bà bà cũng không được xuống nữa bà cũng chưa được <laughs> nhưng bà xem video chưa dạ. xem bà cũng xem xem qua rồi xem qua <laughs> video là ăn cơm nhảy múa ở dưới nghi lộ ấy dạ. video là đấy học chớ mà dạ, không riêng một tia hả Lắm một phần đà em nó mua À nó mua là Dạ hôm nào là phải dẫn uh, mẹ xuống uh, Nghĩa Lộ tắm suối khoáng Đấy, ăn uh, ẩm thực Tây Bắc thưởng thức những cái món uh, Tây Bắc em nó ngon hay không em là em, về thôi em kể cho mẹ bảo là uh, đi uh, bên kia ăn uh, tất cả những cái con uh, con gì nhỉ con ve này à. các kiểu mẹ bảo là ui cái này ngon ừ. món ngon ngon ờ, có cho mẹ xem video đâu mời cho mẹ xem kế để mẹ ờ, đấy phải nhìn thực tế ừ. hôm nay bi thư già có quay video ờ, ấy mà múa này là ấy người thái này hát tiếng thái này không, không cho bà xem mà cho bà biết được <coughs> à phía trong này đang thái thịt ấy đấy thịt uh, sấy châu sấy của đồng bào hông mông thỏ bên thế già nuôi trong này đúng không đúng rồi. đây chưa làm chuồng xong đây à, bốn ờ, bốn em thỏ rất là dễ thương luôn bên này là một em nữa đây một em mình cũng thích thỏ mà đó chạy bên kia này trong nhà bây giờ là hơi tối vì cái điện ờ, năng lượng này hỏng rồi nó biết ra rồi nhỉ em nhỉ không không lên một tí nào nữa đúng không vâng ồ oh, chắc khả năng là cháy rồi không biết do làm sao bây giờ tối không có điện Tóm này thế đó anh thấy lúc kia là mua tên tờ không à có cái gì mà kia bỏ Đấy, xính ờ, đấy là cầm ờ, cho vào luộc thôi vâng. đấy. ngoài thịt cứng nên là à. <laughs> thịt cứng Chính là đẹp trai ra ấy nhỉ Già dạ, càng ngày càng xấu trai ra kiểu chưa lấy vợ ấy Chính lấy vợ cái được vợ chăm sóc cái đẹp trai ngay ấy. Đúng rồi Hôm nào cháu chính rảnh rảnh thì rủ đi làm cùng à, cháu chính như xem là ấy nhỉ già dạ nhỉ hôm hôm qua còn có em nào nữa nhờ già dạ nhỉ em hùng uh, có thôn Ờ, Hùng có Thôn tí em hãy ờ, Hùng có Thôn nên uh, ngồi với già tí nhờ làm đôi chén Ok Tí em bảo mà ừ. Để à, gọi ra ờ, hai lần luôn mình em dạ, là mình em đang bàn nhau không biết làm kiểu gì mẹ bị tư giả bê <laughs> nhấc cả nồi lên làm luộc luôn nhờ <laughs> chất mà có tối mất chị học nhưng cần dạ, ờ, phải nhiều à thế à mà nhớ thì luộc thôi luộc thôi nhớ tôi là thứ nào thứ kia thế nào em em vừa thế nào em ok kèn là sau ờ, một thời gian ờ, hiệp mấy anh em cũng đã làm xong mâm cơm mẹ bí thư già đi mua rượu à hả đi mua rượu thật à ra cái gì ra ngoài á Vâng. Có đi ra ngoài mua rượu rồi, xính xem uh, sang lấy bia được. Mày uh, sang chỗ uh, lấy uh, chú mấy lon bia về với. Đôi hai ba tầm uh, kết bia đi. Anh ăn cơm đi. Ừ. Ừ. Tầm, uh, ấy, bảo lấy đâu lấy đấy lấy mà lấy bia về mà mà ở nhà cơm với uh, bí thư già mấy khi uh, về nhà bí thư già mọi người lại bảo giang uh, không cho bí thư già uống bia <laughs> chết rồi nhưng mà uống thì ờ, làm hai lon thôi ờ. nhà dùng đi mời tất cả các bác ờ, dùng bữa trưa cùng anh em nhé đấy thịt gà này món này là món ngon thịt lợn bản gác bếp lợn bản là gác bếp này ớt này không phải ớt gió này ớt này như là ớt uh, đấy thôi nhỉ ớt mây <laughs> mây và gió cái này món rau gì đây già rau bí nhỉ rau bí ôi sao ít thế rau bí nhà mình nhiều mà sao ít thế cái này là mì tông mì tông mì tôm không người lái đây là <laughs> xoài của nhà em già đây xoài nãy vừa đi à, hái nhặt phải xoài vâng, mời cả nhà ăn cơm nhá thôi mời dùng đi nhá thôi chắc là cũng à, xin mời à, cả nhà cũng ăn cơm với mọi người nhé chẳng có gì đâu ngoài mì tông mì tóc ra không có gì em thịt này bảo không có gì à.